thì nếu mà anh em nào xem được video này thì anh em thấy mình nhận định cho tất cả anh em cho hai cái mã tài gốc nè và tài trận và thằng Luton thì qua anh em hút full cái mã kèo bốn trận ờ, bốn cái mã kèo trong trận thằng Luton này luôn còn cái mã kèo Norwich á thì mình cho tất cả anh em nằm Norwich nè và nằm thêm cái mã kèo uh, tài hiệp 1 thì anh em đã gãi mã kèo này nhưng mà anh em ăn lại được hai cái mã kèo gốc là mã kèo thằng Norwich chấp gốc và mã kèo tài góc hiệp 1 thì anh em đã hút full hai cái mã kèo góc mà anh em gãi kèo trận thì anh em vẫn lãi thì nếu mà nói sơ về những cái trận mà trước đó mình nhận định cho tất cả anh em trên mà cái giải hạng nhất Anh thì anh em thấy mình cho tất cả anh em nằm những cái mã kèo góc ở hạng nhất Anh thì chưa có gãi mã kèo nào luôn nha anh em anh em nên quan trọng là anh em nhớ những cái trận khó đánh anh em không cần phải đánh trận nhưng mà anh em phải đánh những mã kèo phụ mà mình gửi cho tất cả anh em tại sao thì những trận nó khó đánh nhiều khi anh em đánh trên thằng dưới nó lại ăn mà đánh trên thằng dưới nó lại thằng đánh dưới thằng trên nó lại ăn nó khó đánh thì bởi vậy mình mới nhận định cho tất cả anh em những cái mã kèo phụ để anh em có thể chơi được những cái mã kèo đó nó lợi thế, lợi thế cho tất cả anh em chơi hơn thì giống như những anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò anh em không có thể chơi được những mã kèo phụ nhưng mà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 bốn cái mã kèo phụ là trong hai trận có bốn mã kèo phụ thì anh em đã húp full bốn mã kèo phụ rồi còn cái mã kèo chính cái trận ờ, Northwest thì anh em lại gãi cái mã trận kèo chính đó anh em thấy quan trọng là anh em phải đăng ký trang anh em có đánh được những mã kèo phụ giống như góc thẻ thì tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn nha thì hôm nay mình sẽ tiến vào mình nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận giao hữu nữ của Anh và Áo gặp nhau vào lúc 1 ờ, giờ 45 ngày 12 nha anh em thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái đội hình à, dự kiến hoặc cái đội hình ra sân của hai đội thì mình sẽ tiến vào phần thành tích gần nhất của thằng à, hai thằng luôn nha anh em thì anh em thấy cái trận vừa rồi mà đá cúp ờ, à, playoff thì thằng anh vừa để quà thằng brazil với cái tỷ số một đều nhưng mà thằng anh vào tới lăn lu thì thằng anh lại ăn brazil nha anh em thì ừ, anh em thấy gián đoạn trong thời gian rất là lâu trong vòng tầm 2 tháng thì thằng anh nó mới quay trở lại nó đá với brazil nhưng trận này anh lại gặp áo trên cái chấm um, à, giao hữu thì chuẩn bị vô cúp à, nữ của thằng à, châu Âu à, cúp nữ thế giới nha anh em thì tổ chức trên sân nhà của thằng Anh luôn thì à, đây là cái trận giao hữu cuối cùng của thằng Anh để trận sau nó gặp thằng Haiti trên à, sân nhà của mình luôn nha anh em thì anh em thấy cái chuỗi thắng của thằng Anh đang rất là tốt thì trong trận rồi mình có nhận định trận thằng nữ Anh với nữ bờ xin cho tất cả anh em rồi nếu anh em nào chưa biết thì mình nhận định trong trận đó anh em quay sẽ quay lại anh em xem cái video nhận định trận đó cho tất cả anh em xem luôn thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì thằng nữ Anh đã thắng hết 8 trận và để hòa hai trận thì anh em biết rồi thằng nữ Anh là thằng đội hiện tại là đang muốn mạnh nhất mạnh nhất thời buổi hiện tại luôn nha anh em nữ Anh đó rất là hay còn bên phía uh, anh em thấy bên phía thằng à, Áo cũng không kém cạnh gì trong khi đó 10 trận gần nhất thì thằng Áo đã thắng hết 7 trận và để thua 3 trận thì anh em thấy trận gần nhất mà thằng Áo vừa để thua trên cái chấm giao hữu là để thua thằng Scotland với tỷ số là 1-0 nói chung trước đó thì Áo giống như gặp nè, à, Tây Ban Nha là thắng 3-2 Jamaica thắng 3-0 4-0 trước Cộng hòa Séc và Thái Lan thì 2-0 thì anh em thấy cái phong độ mà bên phía nữ áo đá cũng rất là hay nha thì trong cái lịch sử đối đầu gần nhất á, trên cái trận giao hữu á, nó 2018 rất là lâu rồi nha anh em lúc đó đội tuyển nữ Anh chưa có một cái danh hiệu gì cả thì lúc đó anh em thấy à, áo gặp Anh là hòa với tỷ số một điều trước đó nữa thì Anh thắng với tỷ số 1-0 còn trước mà lên đá cúp á, thì anh em thấy à, thằng à, Anh thắng với cái tỷ số là 3-0 còn thì th hiện tại là 2023 này thằng nữ Anh đá rất là hay thì anh em cũng có thể đầu tư vào thằng nữ Anh được nha nếu mà anh em đá thì anh em phải vào xem anh em mới biết đội cầu thủ nữ của anh đá hay cỡ nào thì nhiều khi cái đội à, nam đá không có cửa với đội nữ nữa luôn nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo cho tất cả anh em xem kèo trong trận này luôn thì anh em thấy trong cái trận này nhà cái đang đánh giá cao đội chủ nhà nữ Anh đưa với cái mã kèo nữ Anh chấp tới 1.5 và tài xỉu 2.75 thì giống như uh, um, Trước đó thì anh đã có một trận ăn thằng Áo với cái tỷ số là 3-0 Thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã kèo tài được nè Trận thì trận này anh em cứ đầu tư vào cái mã tài 2.75 mạnh tay cho mình Và anh em nằm thêm một cái mã kèo là thằng nữ anh chấp 1.5 Thì giống như um, lịch sử đối đầu á, thì năm 2018 đến 2023 rồi anh em thì cách đã 5 năm nhưng lúc đó thằng Anh nó chưa có một cái danh hiệu gì cả thì ờ, lúc đó thì thằng Áo mới cầm hòa được với cái tỷ số là một điều hiện tại này anh là đang mạnh nhất rồi thì anh em cũng biết nhà cái mà đánh giá sâu cao thằng anh đang chấp với ma kèo tới 1.5 thì anh em cứ nên đầu tư vào cái ma kèo là thằng nữ anh chấp 1.5 mạnh tay cho mình được nha thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong trận đấu này luôn thì anh em có thể thấy bốn mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận à, anh và áo này thì anh em có thể nằm thằng anh chấp 1.5 nè đây anh em nằm thằng anh chấp 1.5 cho mình mạnh tay nha và anh em nằm thêm cái mã tài 2.75 cho mình còn hiệp 1 thì anh em có thể đầu tư vào mã kèo anh chấp 0.5 thì anh em nếu mà mã kèo lúc đầu trận hiệp 1 nó có thể chấp 0.75 nhưng mà anh em có thể chờ ra sân tầm 5 đến 7 phút thì anh em vào cái mã kèo anh chấp 0.5 nè anh em chọn thêm cái mã tài 1.25 cho mình trong cái hiệp 1 luôn thì mình dự đoán trong hiệp 1 sẽ có hai hai bàn thắng dành cho thằng anh thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài hiệp 1 mạnh tay cho mình và cái mã tài full trận nha thì anh em nên lưu ý anh em nhớ chia đều ra anh em vào bốn cái mã kèo này thì cái tỷ lệ anh em à, thắng nó sẽ cao hơn nha chứ anh em đừng có kết một cái mã kèo trên mà anh em bỏ ba mã kèo kia nhiều khi anh em cái mã kèo trên nó ăn đúng một không à, ăn đúng bốn ba thì anh em bỏ mất tiêu hai cái kèo tài thì cái tỷ lệ anh em thua nó sẽ cao hơn anh em phải chia đều ra anh em mới đánh kèo anh em mới thắng được thì giống như à, mấy cái trận giao hữu này thì nó không có cái kèo góc nha anh em không có cái kèo góc bởi vậy mình không có nhận định lên đây cho cái kèo góc cho tất cả anh em thì đó là bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận Anh và Áo này thì um, mình chỉ nhận định um, sơ qua cái trận đấu cho tất cả anh em thôi còn anh em nào mà muốn nhận có những cái mã kèo chính xác hơn á, thì anh em cứ um, liên hệ trực tiếp với cái Zalo của mình hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để nhận định có những cái mã kèo mà mình nhận định chính xác hơn nha thì anh em biết rồi những cái mã kèo giao hữu này nhiều khi nó lúc chưa ra sân nó lại đưa cái mã kèo dày chút lúc ra sân kèo nó sẽ hạ sẽ tụt rất là sâu nha thì bởi vậy anh em phải um, um, lấy được cái mã kèo chính xác thì anh em hãy đầu tư được cái tỷ lệ thắng cao nha thì anh em cứ vào nhóm của mình thì mình sẽ cập nhật cái kèo chính xác nhất cho tất cả anh em trong nhóm mình chờ có đội hình hoặc là cái kèo chính xác mình mới gửi kèo vô nhóm cho tất cả anh em chứ không bao giờ mà mình gửi kèo trước cho tất cả anh em hai ba tiếng đâu nha mình chờ tới cái lúc mà có đội hình ra sân mình mới lúc đó mình mới cập nhật cái kèo hoặc là cập nhật um, đội hình lên trên nhóm cho tất cả anh em để anh em đầu tư vào những cái mã kèo đó nó lợi nhuận nhất lợi thế và kiếm về lợi nhuận nhiều nhất cho tất cả anh em nha